Oh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát vừa miệng danh hiệu của định mục phẩm thứ năm Phổ Hiền hỏi lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả xin ngài vì sự rộng và bắt tất cả bát bộ tất cả chúng sinh trong thổ hiện tại và vị lai mà nói danh hiệu của các địa ngục là chỗ là chỗ thọ báo của những hạng chúng sinh bị tội khổ trong cõi ta bà và riêng phù đề này và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sinh trong đời mật pháp sau này rõ những quả báo đó ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vị nhân giả và ai được của ngài mà nói sơn được của những địa ngục là, là, là những tội và đã rơi ngục và tên các địa ngục cùng chữ tội đó và áp báo hai danh hiệu của địa ngục thưa nhân giả phương đông của diêm phổ đề có dãy núi tên là thiết vi dãy núi đức tứ tổng không có ánh sáng ngoài mặt trời mặt trăng trong có địa ngục lớn tên là cực vô gián lại có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục là tứ giác lại có địa ngục là tên là phi đao lại có địa ngục tên là hạ tiễn lại có địa ngục tên là giáp sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiết sa lại có địa ngục tên là thiết sàng lại có địa ngục tên là thiết nghiêu lại có địa ngục tên là thiết y lại có địa ngục tên là thiên nhẫn lại có địa ngục tên là thiết nư lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bảo chủ này có điều ngục nên là canh thiện này có điều ngục là, à, là, là tỏa thủ này có điều cũng là tiêu là tỏa thủ này có điều cũng là thiêu cước này có điều tên là đạm nhãn này có điều cũng là thiết hoàn này có điều ngục tên là tranh luận này có điều cũng là thiết thù này có điều cũng là tên là ra sân ngài địa tạng bồ tát thân rằng thân nhân giả trong đại niêm thiết vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn đã có địa ngục à, kiếu oán địa ngục bạt thiệt địa ngục phần niệu địa ngục đồng tỏa địa ngục hỏa tượng địa ngục hỏa cẩu địa ngục hỏa mã địa ngục hỏa nghiêu địa ngục hỏa sơn địa ngục hỏa thạch địa ngục hỏa sang địa ngục hỏa nương địa ngục hỏa ưng địa ngục cứ nha địa ngục bát bì địa ngục ẩm huyết địa ngục thiêu thủ địa ngục thiêu cướp địa ngục đạo thích địa ngục hỏa ốc địa ngục thiết ốc địa ngục hỏa nang những địa ngục như thế trong mỗi ngục lớn đã có những ngục nhỏ hoặc một hai hoặc ba hoặc bốn trong số danh hiệu đều chẳng đồng nhau ngài địa tạng bồ tát đáp rằng đáp rằng ngài địa tạng bồ tát thưa với ngài phổ hiền bồ tát rằng thưa nhân giả đó đều do những chúng sinh trong cõi diêm bồ đề làm những điều ác chiêu cảm những điều cực như thế nghiệp đức rất lớn có thể sánh với núi tu di có thể sâu nhường miền cả có thể ngăn đạo thánh vì thế chúng sinh chớ khinh đều với nhỏ mà cho là không tội sau khi chết đều có quả báo rồi đấy mẹ muốn cũng phải chịu lấy chứ thân như cha với con mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi đường khác rồi có gặp nhau cũng chẳng bằng làm tiểu khổ tay nhau nay tôi đương sức vai thần của đức phật và và mà nói sơ được như thế chúng mong nhân giả tạm nghe lời đó ngài phổ hiền bồ tát đáp rằng dẫu từ lâu sâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác tạo rồi nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để tất cả chúng sinh có tâm mạnh ác trong đời mặt pháp cho này nghe lời dạy của nhân giả và biết quy hướng về giáo pháp của phật ba những sự tội báo trong địa ngục à, ngài địa tạng bồ tát đang giảm cơ nhân giả những sự tội báo trong chốn địa ngục là như vậy hoặc có địa ngục kéo người người tội ra mà cho câu kể lên đó hoặc có địa ngục moi tim người tội cho quỷ xả cho ăn hoặc có địa ngục bằng sậu sôi trùng trùng nấu thân người tội hoặc có địa ngục đốt cổ tổng chế đỏ rồi bắt người tội ôm đấy hoặc có địa ngục đầy à, từng bực lớn lớn bay tấp vào người tội có địa ngục đầy tần bằng băng giá hoặc có địa ngục đầy vô hạn độ phân tiểu có có cũng ngục trong sắt đau gai trong sắt hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo nửa hoặc địa hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay hoặc có địa cho gian sắt quấn cắn hoặc có địa ngục hoặc có địa ngục sơn đổi cho sắt hoặc có địa ngục đóng ánh nửa sắt thân nhân giả những sự quả những sự tội bão trong địa ngục như thế trong mỗi ngục lại có mỗi mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ khí cụ đền hình đều bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng nửa bốn loại khí cụ này đều do những nhạc cảm quấy của chúng sinh mà cầm bởi ra nơi thật nơi tôi thật rõ những sự tội bão trong địa ngục thời trong mỗi ngục đã có trăm nghìn thứ khổ sở huống chi là nhiều ngục nay tôi nâng sức vai thần của đức phật và và vì nhân vì nhân giả mà nói sơ chơi như thế nó rõ cả cởi thời nó nói ra cả thời cổ trước cũng không nói hết ha ha ha